cưng sử dụng cái số tiền này như thế nào để và làm cái nhà như thế nào để anh báo lại với mạnh thường quân và cập nhật cho mạnh thường quân biết để chia vui cùng với em chứ không phải là không tin em nha nhưng mà bởi vì anh muốn cho mạnh thường quân thấy được là mình dùng cái số tiền này đúng cái mục đích cũng gói ghém thôi đừng có làm mà bung lụa hết trơn người lại không có tiền để lo cho vợ con nữa tới ba đứa là em gửi nào lời cảm ơn các mạnh thường quân gần xa đã giúp cho vợ chồng em có số tiền này để xây sửa nhà với chị bệnh cho em à. dạ em thay mặt uh, gia đình em ờ, với uh, vợ em là gửi lời cảm ơn đến uh, anh Quốc Cần Thơ với uh, Mạnh Thường Quân đã đến đây chia sẻ giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em à. trong khó khăn này để em sửa căn nhà chứ em có số tiền như là em sẽ lo chữa bệnh cho vợ con em à rồi cảm ơn à, tất cả quý mạnh thường quân luôn đã đồng hành à, chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh của vợ chồng em thi đây và bé bữa nay xuống mới biết là có ba bé luôn cô chú anh chị và kèm theo đó bây giờ thì phước sẽ à, đọc cái danh sách mạnh thường quân nha à, trong tổng cái số tiền à, 56 triệu 195 ngàn này thì à, có tổng cộng là 246 mạnh thường quân hỗ trợ Phước à, đọc à, hơi lẹ nha Tại vì hơi dài Bởi vì cô chú anh chị nếu mà nghe không kịp thì có thể nghe lại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 bé giữa mấy tuổi rồi 3 tuổi còn đây là trai lớn nhiều tuổi con nhiều tuổi rồi 5 tuổi 5 tuổi hả dạ. à. Dạ. Dạ. còn đây là thi và đây là à, bé à, bé sơ sinh mới à, xuất viện về hôm qua luôn phải không hôm qua hôm qua hôm kia gì đó cách đây hai ngày rồi à, liêm cầm cái máy giùm anh đi liêm ngồi góc bên đây đi để cho nhìn thấy bé luôn nè mình xin phép ngồi, ngồi bên đây nha à, ngồi xích qua cho chú đi con ừ. để đóng cái cửa sổ liền chói không có chói không liêm chói không không hết nó hầm phải không chói không rồi ok phải không rồi à, đây là thi còn à, đây là minh à, ờ, chồng thì hôm trước em xích vô đây luôn đi minh để có gì nói chuyện hôm trước thì ờ, em ờ, có nói là em em bị bệnh gì nữa em ờ, làm bio á rồi xăng thơm nó văng vô mắt ờ. thêm cái hít là dạng cái gan về nó nóng á ờ. nó làm con mắt em nó vàng nó mờ ờ vậy không có thấy rõ còn em thi em thì bị cái đầu cái đầu là bị thiếu máu hả dạ đúng rồi đâu có khum cái đầu xuống gọi được đâu ờ. à. là phải nằm không thôi khum xuống á rồi máu nó nhồn lên nó là nó giống như là nó đứng chận nguyên cái đầu vậy đó à. là ờ. không có cử động được rồi hôm bữa là mới sanh xong rồi sao mà à, nằm nằm ở bệnh viện á rồi dạ. bị thiếu máu là làm sao dạ là bị giật bé dễ cưng kìa quay bé kìa bé dễ cưng kìa nó bị bé. giật bị gì bị giật tay chân á co giật á ủa nó là rồi, rồi xong rồi phải có chuyện chuyện có chuyện máu phải không dạ Đúng bác sĩ kêu qua à, về ăn uống rồi theo qua bệnh viện lớn chụp hình khám lại mới cho vô tại vì em ờ. đang mang bầu bé này rồi ta đâu có siêu âm được phần đầu đâu ờ. ủa rồi sao hai đứa rồi mà vẫn còn sanh thêm một bé nữa bé này là uống thuốc ngừa rồi đó mà Uống dính ờ bé gái hả trời dễ cưng Dạ. rồi cười kìa cừ đặt tên chưa bữa hổm chưa đặt bữa nay đặt chưa dạ đặt rồi Nguyễn An Nhiên an nhiên hả dạ Ờ, nguyễn an nhiên ờ, ghé xuống rồi anh gửi ờ, anh ờ, kèm cái mic trên đây cưng đi nha anh qua anh lấy Dạ. đồ cái anh xin phép Dạ. nha dạ rồi anh qua anh lấy cái này anh ờ, gửi dạ, dạ. Ừ. đây là tả nè dạ. tả sơ sinh với ờ, sữa dạ này chai ờ, sữa tắm dạ cái này cũng của mạnh thường quân gửi không à còn dạ. đây là chắc quần áo nè dạ ha còn thêm ờ, một ờ, bịch ờ, quần áo nữa à, liêm ra ngoài lấy đi liêm ở trong cốp xe á nhớ không nhớ dạ. nhớ không chết à. đổ mồ hôi quá à, không sao đâu <laughs> rồi hai bé bé này tên gì dạ tên khôi khôi hả dạ rồi có con có đi học không khôi chưa có làm giấy tờ đi học gì hết ờ à, mới có 5 tuổi rồi phải không dạ ba thì còn đang bệnh ở bệnh viện á bị à, ghép rồi bị phổi ờ là đợt em vừa mới xuất viện về là tới phiên ba em dạ. nhập viện dạ vừa về là tối đó ba anh nhập viện luôn á bị ờ. sốt á mà với nội khổ nó đâu có tiền gì đâu anh nghe nói là mẹ em à, cũng vừa mất hả dạ mất, đám đồ gì là hả người ta cho không không có tốn ngàn nào hết á ờ. bên hiếm với chú dũng bên đây này giúp không á từ hồi lúc mẹ mất á mẹ mất được ờ, bao bao nhiêu ngày rồi dạ chắc cũng hai bốn tết vậy tính giờ. ra cũng uh, được tháng mấy hả tháng mấy hai tháng, mấy rồi hả dạ được 7 tuần rồi dạ. 7 tuần 49 ngày rồi phải không dạ. dạ mẹ em lúc trước rồi có bị bệnh gì không hay sao mất dạ rồi? mẹ không có bệnh nhưng mà đang nằm với rồi huyết áp nó lên cao quá lên tới 200 luôn là bị đứt hết trên luôn á Đức là gì à. dạ giống rồi vậy là em mình như nếu mà vậy là em chắc không biết có bị di truyền của mẹ không em cũng bị uh, em cũng không biết nữa tại vì mẹ mẹ hồi xưa có bị coi giật không dạ có hồi đó mẹ có bị mẹ là bị một lần đầu tiên là mất luôn đó dạ à tức là bị uh, một lần một đầu dạ, tiên đúng rồi là lúc đó huyết áp mẹ lên cao quá rồi mới bị đó em năm nay là nhiêu tuổi rồi em 23 23 con thì ờ, một bé 5 tuổi một bé ờ, một 3 tuổi 3 tuổi rồi bé sơ sinh vậy, yeah. Dạ. sơ sinh thì nếu tính ra là cái thời gian mà khoảng 5 năm nay là toàn là chăm con không chỉ sanh không à dạ chứ hồi đó có làm, làm họ ờ. còn con gái chưa có chồng á còn đi theo mẹ dọn dẹp nhà cho người ta mới 18 tuổi lấy vợ lấy chồng rồi bà bà, bà lấy chồng sớm quá trời luôn dạ. rồi lấy cái gì nhạc là 17 tuổi lấy chồng vậy đó hả nhạc đó, 17 tuổi ủa rồi à, em là, em à... ở ở rễ đây luôn dạ, dạ. ở rễ cái thu nhập của em là một tháng là bao nhiêu uh, mình thì cũng tùy theo em uh, làm nữa khi em làm một cái đám thì cũng được hai trăm rưỡi ờ một đám thì được hai trăm rưỡi dạ còn lúc mà em khỏe em đi sơn bo thì sơn được cái hộp thì người ta trả cho em 300 cái ờ bây giờ không có sức khỏe thì em không có đi sơn được nữa chứ ừ. mắt hơi mờ thì thêm uh, có phần sức khỏe mà không có đó thì cứ đi tặng liệm thì em đi chứ đi khiêng tặng lượm à, ở bên tặng liệm từ thiện hay gì bên vừa từ thiện mà cũng có khi người ta mướn mình cũng đi nữa. Ờ, một một lần mình tẩm à, tẩm liệm vậy nếu mà thu thu thu tiền là thu à, theo của chạy hay là sao của nhà đám nha à, của nhà thuê hả dạ đúng rồi bên là, thuê bên thuê là tức là nó sẽ có cái gói đó phải không dạ đúng rồi người ta thường ta trả được bao nhiêu trong một đám hay là trả tháng không ta trả theo đám mình dạ. à. đi được đám này thì cũng trả tiền mình luôn đám đó đám như thường là mấy người đậu như em đậu tỳ đúng không dạ đúng rồi ờ. À, rồi à, là bao bao nhiêu được bao nhiêu một đám vậy một đám là đi nếu mà đi liệm á, thì là được hai trăm rưỡi khi dạ. được 300 còn khinh luôn khiên cũng hai trăm mấy này à. Ờ. nếu chọn gói vừa liệm vừa khinh luôn thì được khoảng ờ, bao nhiêu 500 ngàn không 500 ngàn 500 ngàn là chọn gói à, <laughs> trong vòng một tháng đi giỏi ờ, bốn năm đám là hết rồi bốn năm đám ừ. chứ chị uh, cha ờ, cha đòi ta chết hoài hay gì nào cũng chết <laughs> ừ muốn người nào cũng chết hay gì trời ơi mới có tiền xài nói chung là thì cái đó sinh lão bệnh tử mà mấy người già thì dạ. mất thì mình có đi thôi cũng nhầm khi một tháng em cũng không có đi được nữa ờ. cũng bắp bên bắp bên rồi làm sơn sơn đó là sơn hồng từ thiện hả không hay là sơ cho bên chạy luôn bên chạy dạ. một cái giờ được bao nhiêu được 300 ngàn cái 300 ngàn làm bao nhiêu ngày mình mới sơn được một cái thì ờ, một ngày em sơn được một cái ngày sơn được một cái hả dạ. là mấy tiếng khoảng mấy tiếng mình sơn sơn 8 tiếng 8 tiếng hả à sơn tức là vẽ luôn đúng không không sơn bu sơn bu à, phun bu còn cái vẽ là phải thuê người khác nữa phải không dạ đúng rồi ừ. mấy cái đồ này à, như là đồ mới không nè có gì em chọn dạ. À, về giùm anh nha đồ, dạ. đồ mà đồ mới đồ mà kiểu mà như bé sơ sinh cũng mới sơ sinh rồi mới mặc xong á rồi dạ. trong đó cũng có đồ mới nữa dạ. rồi à, tả với uh, dạ. sữa này cho hai An cho hai vợ chồng em cảm ơn uh, anh à. chị gửi đồ cho con Ờ, với lại anh hỏi cái nè à, anh có nghe Minh nói là rồi con mắt của em á là có cần phải trị bệnh gì không cái này chắc em đi lấy thuốc uống lấy thuốc uống hả với khăn chắc à. phải đi ờ. khám lại cái đi khám còn uh, theo nữa là cái nhà cái nhà thì bữa hổm là em có nói với anh là cái phần uh, ờ, nào ta nè cầm cái máy đi để anh uh, anh đi nha đi nè để em mình đi với anh nè anh mượn cái mic lại nha để cho mình nói chuyện cái dách này là bên, bên đây là bị cái gì bên đây là giờ dạ, nó một gió nó thổi nó tạt mưa ờ, tạt à, có phần ở trên này là anh thấy uh, uh, được uh, lắp rồi nè phải không dạ trên ton nè ton này ton mới hay gì dạ ton mới là mới lợp hay lợp bao lâu rồi dạ lợp cũng cỡ tầm 3 năm rồi à, ba năm ba năm à, bàn thờ này là của mẹ em đúng không của dạ. mẹ vợ phải không dạ à, còn bác ở đây là chắc mẹ em hả không mà ngoại ngoại bà ngoại dài à à mẹ của à trời mày à, đúng rồi em mới có 23 tuổi à yeah. Dạ. vậy là tính ra là nãy giờ là bà là ẩm là ẩm mà uh, cóc của mấy đứa ẩm mà cóc phải không à yeah. Dạ. trời vậy em tưởng mẹ em không <laughs> quên mới nhớ lại có 23 tuổi đây là phòng ngủ của ai của hai vợ chồng em dán ép hả dán dạ. không hả dán người ta đi xin cho rồi chú bên cái nhà đi xin đó ờ. xin cho rồi đóng tạm bợ vô cho em mở đỡ à. cái, cái dách bên đây là dách nhà người ta hả dạ dách nhà hả ké ờ ké có cột sẵn rồi phải không dạ cột cũng của chú kia cho đó hình như là của em là được cái phần tới đây rồi nè phải không dạ còn, bên đó là nhờ xài ờ, nhờ dắt của mình ta, của ta. Ờ. còn phòng trong này phòng trong này hồi đó là của mẹ với ba bây ờ. giờ mẹ mất thì ba cũng nằm viện rồi không ờ ba nằm viện luôn rồi không dạ còn mấy bên đây là nhà vệ sinh dạ toilet thì nó đội gạch lên nó nứt nẻ nó sụp tà lưa ờ Hồi bữa hổm là anh có nghe em nói là tính sửa là em sửa cái chỗ nào? À, em xin Mạnh Thường Quân là giúp đỡ cho em sửa một bên vách này à, sửa ừ. cái vách này phải không là Đấy. Dạ. cũng là đã, đã có xây sẵn một khúc rồi đúng không dạ ở anh trước này có không ta để anh anh coi lại dạ nha. trước cũng có nha à, để anh anh coi lại nha dạ à, à nó có sẵn cái vách rồi nè phải không tức dạ. là giờ em chỉ có uh, có vách có cột rồi hết trơn rồi nè nhưng mà dạ. chỉ xin là làm cái uh, cái ton này hả dạ là tháo ra tháo ra là lần lên à, xây gạch lên để à, xây gạch lên đó phải không dạ với đằng... à tại nó có cột sẵn nó có dạ. mấy cái cột ờ, này cũng kiên cố nè dạ rồi uh, tính xây gạch lên dạ với uh, ờ, cho em xin nhân làm dắt buồn ấy. à cái dắt giữa này hả dạ dắt bữa giờ dắt cây nó <laughs> mối ăn hết trơn à cái dắt nào đâu cái dách nào bị dạ. mối ăn Dắt này nè mấy dắt này nó, nó sụp sệ hết trơn nước này chắc cái cái cái cái sàn này, này nền này đâu có có ngập không? Dạ có ngập vô. Nó ngập lên tới mức xây à, luôn đó ha. À là nước nó lên tới đó luôn đó. Là nó ngập vô là ở nhà bắt đầu gạch ở đây là nó bùng nước lên ừ. hết luôn. Xây cái dạt giả cho nó lặn đỡ cái vụ mà tháng mưa con này con kia nó bò à tức là làm cái giặc giả là cái xe xi măng rồi đổ vô đổ cát vô hả à, chứ bố hổm là kiến cắn nhỏ sưng hết trơn sợ lắm à nằm ổ dưới đất kiến cắn hả Đúng rồi chỉ thêm cái tháng mưa lên là nước nó ngập nó nó Ồ. theo cái kẻ ngập lên là cái nghĩa trang ghê vậy khu này khu nghĩa trang luôn dạ. đâu để ngươi quay với ủa đất nghĩa trang ban ra hả ừ, mấy cái nghĩa địa đó lên đó là mã không ha ha ờ cái cái này năm ngoái nhập vô hả rắn nó bò vô cả chục con hết trao ghê chết luôn dạ. <laughs> rồi cái chị học bên đây nè cho mượn cái giường giả tặng cho mấy đứa nhỏ nó nằm xong ờ. chị bà thấy không có hiểm bà bán cái giường đó là tính là mua mua cái giường luôn hay là xây cái giường xây giường đá hay gì xây giường xi măng nằm cho tiện dạ, đúng không dạ, đúng cái dách anh trước này là thấy xài được nè còn mới nữa phải không nhưng mà ờ, nếu mà muốn sửa là phải sơn phết đồ lên nhìn nó mới uh, mới đẹp tính sao phải không chị sửa mấy cái dách với là chuối mới làm phần chính đó phải không nè liêm cầm cái máy giùm anh đây rồi giờ hai chồng ờ, có ờ, kế hoạch gì chưa hay tính ờ, đẻ nữa thôi nghỉ rồi <laughs> sợ quá rồi <laughs> đẻ nữa không biết hy vinh còn trời bé <laughs> bé chắc nhẹ lắm phải không dạ lúc sanh hai ký bảy á hai ký bảy hả dạ chín tháng hai ngày vậy là còn thua bà bói nhà của anh nữa phải <laughs> được hai ký tám ai ăn bói hả đâu ở trước ở trước cửa dắt chai về nhà rồi nói chuyện ờ à, đâu có đâu ngồi ở nhà đó rồi ờ, bé hàng xóm nó qua bữa nay chơi. là được 7 ngày rồi năm lên bà bói dắt chai về nhà <laughs> ừ, đầu em mắc cười à, giờ sẵn thì thôi anh à, nói nha dạ. à, cái số tiền của anh ờ, nhận được á để ờ, giúp cho hoàn cảnh ờ, của hai em á ủa dạ. cái điện thoại ở đâu ta ủa coi có trên đó trời ơi tưởng mất cái điện thoại gì chứ nãy để tưởng rất rồi anh cảm ơn à, cái số tiền anh nhận được á à, bữa dạ. hổm anh đăng á để hỗ trợ cho hoàn cảnh gia đình của uh, của em á dạ. là 56 triệu 195 ngàn dạ. hiện giờ anh tính về à, anh mong là em sẽ dùng cái số tiền này là thứ nhất là để lo cho vợ con dạ. cái thứ hai nữa là lấy thuốc cho em dạ. à, sửa lại cái phần nhà sửa lặt vặt thì à, anh nghĩ là sửa lại mấy cái đó thì chắc nó cũng không nhiều tại nhà nó đã có sẵn rồi nó đã có sẵn rất là nhiều luôn dạ. bây giờ mình chỉ cần sửa lại hai cái vách này rồi ờ, có gì lên ờ, cái ờ, cái giường hay là làm mấy cái vách buồn đó dạ. thì uh, trước tiên là bữa nhưng mà phải làm nha dạ, dạ. anh uh, 56 triệu uh, 195 ngàn thì anh sẽ gửi cho gia đình em là 36 triệu 200 ngàn cái này là anh đưa trước để cho em làm mấy cái lạc vặt dạ. khi mà nào làm xong anh sẽ xuống một lần nữa là anh bàn giao còn là 20 triệu anh sẽ bàn giao cho em bàn giao luôn 20 triệu để anh chi anh giữ đây không phải để làm gì anh giữ đây là để anh muốn quay trở xuống anh coi em có làm hay là không yeah. Dạ. nếu mà em không nếu mà em không làm anh trao hết cho em luôn vẫn được nữa nhưng mà sợ anh sợ là trao xong rồi em không làm thì dạ, lúc đó là anh rồi. sẽ lại mất uy tín với các cô chú để giúp đỡ mình dạ, giúp đỡ rồi. là để cho vừa giúp cho bé cho mẹ cho em cho gia đình em để uh, uh, có cuộc sống nó ổn định hơn em cũng không có mong sao chỉ mong mạnh để đi giúp cho em sửa nhà để em lo để em đi làm để em nuôi ờ. dạy à. em thôi thì à, anh nghĩ là không thì anh gửi cho em trước 46 ờ, ờ, triệu mấy anh giữ lại 10 triệu thôi cho em nới cái số tiền nhiều xíu để em làm 10 triệu đó dạ. thì anh sẽ giữ anh gửi cho em là năm gì nãy 56 triệu 195 <laughs> thì anh đưa cho em là 46 triệu 195 như 46 triệu 2 đi thì còn 10 triệu xong nhà alo anh anh xuống rồi anh bàn dạ. giao luôn rồi thì bây giờ anh ờ, sẽ trao cái số tiền uh, trước cho em là 46 triệu 2 để em sửa nhà sửa gì đó sữa cũng chưa nhín nhín lại để ờ, gói ghém chừa tiền để lo cho vợ con nữa cũng cái số tiền là 50 uh, 56 triệu 195 giờ anh trao trước cái phần này để anh gửi cưng lại cái mít này nha dạ. hoặc để đây đi anh trao đây cũng được khỏi nè điểm giùm anh nha 1 triệu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 8 9 30 31

cưng sử dụng cái số tiền này như thế nào để và làm cái nhà như thế nào để anh báo lại với mạnh thường quân và cập nhật cho mạnh thường quân biết để chia vui cùng với em chứ không phải là không tin em nha nói chung không tin cũng có một phần tại vì anh sợ nhiều khi thấy số tiền trong mình giữ nhiều rồi thật sự mình không dám làm mình tiếc tiếc nhưng mà bởi vì anh muốn cho mạnh thường quân thấy được là mình dùng cái số tiền này đúng cái mục đích cũng gói ghém thôi đừng có làm mà bung lụa hết trơn rồi lại không có tiền để lo cho vợ con nữa tới ba đứa là em hay gửi nè lời cảm ơn các mạnh thường quân gần xa đã giúp cho vợ chồng em có số tiền này để xây sửa nhà với trị bệnh cho em à. dạ em thay mặt à, gia đình em với à, vợ em là gửi lời cảm ơn đến à, anh Phước Cần Thơ với Mạnh Thường Quân đã đến đây chia sẻ giúp đỡ hoàn cảnh gia đình em à. trong khó khăn này để em sửa căn nhà chứ em có số tiền dư lại em sẽ lo chữa bệnh cho vợ con em à. dạ, em... rồi dạ. thì giờ cái tới tiếp theo là phước cũng cảm ơn à, tất cả quý mạnh thường quân luôn đã đồng hành à, chia sẻ giúp đỡ cho hoàn cảnh của vợ chồng em thi đây và bé bữa nay xuống mới biết là có ba bé luôn cô chú anh chị và kèm theo đó bây giờ thì phước sẽ à, đọc cái danh sách mạnh thường quân nha à, trong tổng cái số tiền à, 56 triệu 195 ngàn này thì à, có tổng cộng là 246 mạnh thường quân hỗ trợ thì à, bây giờ anh sẽ xin phép đọc cái danh sách mạnh thường quân nha nó à, Phước đọc hơi lẹ nha tại vì hơi dài bởi vì cô chú anh chị nếu mà nghe không kịp thì có thể nghe lại với lại tranh thủ đọc để cho bé ngủ à, đầu tiên là chị Mùa Xuân 3 triệu, chị à, Bích Trâm 3 triệu 162 ngàn đồng, chị Jean Mary 2 triệu 303 à, ngàn, à, bạn Hồ Hoàng Phúc 2 triệu, một mạnh thường quân không tên 2 triệu, chị Kim Ngân ở Bỉ 1 triệu, à, bạn Trương Minh Tâm 1 triệu, zat bạn zat Phạm Thị Cẩm Lài 500 ngàn đồng, bạn Thái Thiên Phúc 500 ngàn đồng, bạn Nguyễn Thị à, Ngân Hà 1 triệu, em A Tiền 300 ngàn đồng, à, bạn Phạm Thị ờ, Thị Phương 200.000 đồng bạn Lê Minh Sơn 300.000 đồng bạn Phạm Thị Thu Trang 50.000 đồng à, bạn Châu Ngọc Yến Nhi 300.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 234522 50 50.000 đồng bạn Quỳnh Trâm 200.000 đồng một mạnh thường dân thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 234730 200.000 đồng bạn Thương 50.000 đồng bạn Yến Nhật 500.000 đồng à, bạn Nguyễn Văn Tuyền hay Tuyến gì đó à, 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Thu Hương 200.000 đồng bạn Vi Trúc 100.000 đồng em Thiện Chí 300.000 đồng bạn Nguyễn Thị CA viết qua à, 50.000 đồng bạn Phạm Phương Thảo 100.000 đồng bạn Minh Thư 200 ổ bên 50.000 đồng bạn một chút ít gửi mẹ và bé 200.000 đồng bạn Bùi Anh Thư 50.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Kim Phương Ha Phượng gì đó 50.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là ba con số 0 739 20.000 đồng à, bạn Nga 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 000918 100.000 đồng bạn à, Trần Văn Tiến 100.000 đồng bạn Nguyễn Hồng Đào 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là ba con số 01323 à, 150.000 đồng à, bạn Nhật Văn 100.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 001802, 500.000 đồng, một chị ở Úc 1 triệu, bạn Thu Chanh 50.000 đồng, bé Gạo 300.000 đồng, bé Bảo Ngân 100.000 đồng, bạn Nguyễn Mạnh Hùng 400.000 đồng, bạn Xuân 100.000 đồng, bạn Lê Quốc Toàn 100.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 011411 100.000 đồng bạn Trần Hồng Nhung 250.000 đồng shop ăn giặt hôm Mie 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 013252 50.000 đồng bạn Nguyễn Thanh Tú 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Ngọc Mai 100.000 đồng ông bà Trúc 100.000 đồng bạn Trúc 200.000 đồng bạn Dương Hoàng Tân 50.000 đồng bạn Ngô Thị Quyền Trân 100.000 đồng bạn Kiều Phương 200.000 đồng bạn Phúc Kelly 300.000 đồng à, bạn Chu Tước Momo 200.000 đồng, chị Trúc 200.000 đồng, bé Tuyết Vân 100.000 đồng, bạn Kim Su 100.000 đồng, bạn Vi 200.000 đồng, bạn Quỳnh Tiến 100.000 đồng, bạn ờ, Doanh Thanh Cường 200.000 đồng, bạn Lam Sơn Seo 100.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 053410 500.000 đồng, Vi Nguyễn Lê BH 200.000 đồng, Sam Thị Huệ Quê đó 100.000 đồng, bạn Thị Trương 200.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Mỹ Tiên 50.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 055015. Ờ, bé thất luôn rồi. Đọc quá, bé thất luôn à, bạn Nguyễn Nguyễn 500.000 đồng à, một mạnh thường quân à, chúc em thi và mẹ bé sơ sinh nhanh khỏe 100.000 đồng bạn Kha Trúc Linh 200.000 đồng bạn Nguyễn Giang 200.000 đồng bạn Phương Ráp LX 150.000 đồng bạn Lê Gia Bảo 100.000 đồng bạn Lê Kim Liên à, 100.000 đồng bạn Hoàng Hoàng Hồng 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 063 số 3 số 5 200.000 đồng bạn Tuyền 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 063543 300.000 đồng bạn Giao Chi 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Thanh Lan 50.000 đồng bạn Đỗ Thị Như Ý 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 0 Uh, 63743 50.000 đồng Bạn Quỳnh Thị Thu Liên 300.000 đồng Một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 064155 50.000 đồng Bạn Nguyễn T 100.000 đồng Bạn Võ Thị Thu Thảo 100.000 đồng bạn CT9 9014401819 Nguyễn Thị Tha 200.000 đồng, bạn qua à, bạn Hoài Thân 500.000 đồng, bạn Nguyễn Hồng Ngân 100.000 đồng, bạn Cẩm Tiên 50.000 đồng, bạn Ngô Xuân Lê 100.000 đồng, bạn à, Lê Minh Thôi 200.000 đồng. À, chị Nguyễn Kim Tuyến 300.000 đồng. À, chị Nguyễn Kim Tuyến 300.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 071102 200.000 đồng. À, bạn Nguyễn Phi Yến 100.000 đồng bạn Quỳnh Thị uh, Quỳnh Thị Thí Hạnh Thí Hạnh gì 100.000 đồng à, Lai Thị Hiếu Thi 500.000 đồng một mệnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 072055 100.000 đồng cô Lan 100.000 đồng Nguyễn Thị Thanh Xuân 100.000 đồng Nguyễn Thị Mai 100.000 đồng bạn Thi Thi 100.000 đồng bạn Tuyền 200.000 đồng chị Lê Ngọc Diệp 500.000 đồng bạn Quỳnh Như 200.000 đồng chị C Biên gì đó 100.000 đồng một mệnh thường quân ẩn danh với số ghét là 075251 300.000 đồng bạn Nguyễn Thị Minh Phương 200.000 đồng chị Dung 300.000 đồng bạn Hà Thị Anh Đào 200.000 đồng bạn Nguyễn Văn Hào 50.000 đồng bạn Nguyễn Thanh Long 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 081051 100.000 đồng bạn Quỳnh à, 100.000 đồng bạn quanh 100 000 đồng một mệnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 082 815 200 000 đồng một mệnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 082 836 500 000 đồng Võ Thị Cẩm Hương ha Hường gì đó 100 000 đồng bạn Quỳnh Thị Kim Ý 200 000 đồng bạn Nguyễn Thị Hoàng Quyên 50 000 đồng một mệnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 058556 à, 1 triệu bạn Lê Ngân 100 000 đồng bạn Phạm Linh 100 000 đồng bạn Diễm My à, 50 000 đồng bạn Nguyễn Hà Vũ Hào Vũ 300.000 đồng, bạn Diễm Sương 100.000 đồng, bạn Lê Ngọc Diễm 200.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số kết cuối là à, 093107 150.000 đồng, Lê Thị Quang Thu 100.000 đồng, Lam Thị Cẩm Tiên 100.000 đồng, bạn Nguyễn Thị Phụng à, 85 à, 500.000 đồng, một mạnh thường quân ẩn danh với số kết cuối là 095217 200.000 đồng, anh Hữu Tiến 200.000 đồng, bạn Tuyết Minh 200.000 đồng, bạn Lê Khánh Băng 200.000 đồng. Amon Mix à, Khanh 100 ngàn đồng à, Đỗ Di Phương ha, Phượng gì đó 200 ngàn đồng bạn Như Quỳnh 200 ngàn đồng Facebook Minh Nghi 100 ngàn đồng bạn Dung 200 ngàn đồng bạn DX qua 200 ngàn đồng HB 6728841 200 ngàn đồng bạn El Elsa Lê 500 ngàn đồng bạn Trần Thị Diệp 200 ngàn đồng bạn Tâm 100 ngàn đồng bạn Nguyễn Thị Bé Gái 100 ngàn đồng một bạn chuyển qua MB Lê Thị T gì đó 100 ngàn đồng bạn Nguyễn Thị Mạnh 100 ngàn đồng bạn Mai Trường Giang 500 ngàn đồng bạn Trần Đăng Khôi 50.000 đồng em Diệu Đức 200.000 đồng bạn Đỗ Thị Thanh Trúc 100.000 đồng bạn Kim Quanh 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh à, mong cả nhà sức khỏe 50.000 đồng bạn Quỳnh Quốc Việt 100.000 đồng bạn Quỳnh Hữu Lợi 50.000 đồng Quỳnh Hữu Lợi rồi để từ từ trăm sáu chín này à, bạn B 100.000 đồng bạn Quỳnh Ngọc Thảo 50.000 đồng bạn Quỳnh Nguyễn Mai Thảo 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Trang 200.000 đồng à, cô gái Bình Chánh 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số kết cuối là 122449 150.000 đồng à, Trần Nguyễn Thúy Diệu 100.000 đồng không tên ghi tên người gửi là 100.000 đồng bạn Kim Tiên 200.000 đồng em Cherry Chen 500.000 đồng bạn Trần Thị Thu Thủy 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số kết cuối là 1255 00 50.000 đồng bạn Thí Nho hay nhỏ đó 500.000 đồng bạn Mick Leo 200.000 đồng một mệnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 132026 500.000 đồng bạn Thanh Thảo 100.000 đồng bạn Quỳnh Nhân 200.000 đồng gia đình 6 muối 500.000 đồng bạn Trúc 100.000 đồng một mệnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 142251 150.000 đồng bạn Bông à, Bizuma à, 500.000 đồng bạn Mai Thị Yêu 100.000 đồng bạn Nguyễn Ngọc Kim Ngân 200.000 đồng bạn Tống Kim Sang 200.000 đồng bạn à, Chị Nhung 200.000 đồng à, Trần Minh Nguyệt 100.000 đồng bạn Bích Hợp 100.000 đồng Trần Ngọc Tuyền 100.000 đồng, Hỷ Sang 100.000 đồng, Phạm Thị Dung 200.000 đồng, à, bạn Mocha Kim Dân 500.000 đồng, một mệnh quân ẩn danh với số ghét cuối là 155811 100.000 đồng, Nhã Linh 100.000 đồng, Trần Thị Kim Nhung 150.000 đồng, Trần Thị Phát Trang 100.000 đồng, một mệnh quân ẩn danh với số ghét cuối là 161720 200.000 đồng. <laughs> ngồi mỏi quá ẹo luôn rồi, bà ngồi bà mỏi quá bà ẹo luôn rồi. Dạ, dạ. <laughs> hơi nực. Rồi tới đâu rồi ta? à, bạn Tú 200.000 đồng bạn Trần Quyền Trân 200.000 đồng bạn Kim Anh 100.000 đồng bạn Ngân 500.000 đồng bạn Nguyễn Thị Hồng Nga 200.000 đồng bạn Phương Ráp X LX 150.000 đồng Trần Thị Thí Ngân 200.000 đồng Nguyễn Thị Mộng Thùy A Thủy gì đó 200.000 đồng bạn Kim Thúy 100.000 đồng bạn Vũ Thị Hiệp 100.000 đồng bạn Tiền 200.000 đồng bạn Ngọc Hân 200.000 đồng bạn Quách Thị Nguyệt 500.000 đồng bạn Trang 100.000 đồng Trần Ngọc Hương 100.000 đồng Facebook Hương Bùi 200.000 đồng ẩn danh với số kết cuối là 58085810000 đồng bạn Trần Quỳnh Như à, Momo 200.000 đồng bạn Phúc à, Nguyễn Bảo Anh 100.000 đồng bạn Hồng Anh 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 221901 50.000 đồng bạn Thịnh Hưng 100.000 đồng bạn Lô Na Trần 100.000 đồng bạn Lam Bích Ngân 100.000 đồng bạn Minh 200.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số ghét cuối là 0513553533 100.000 đồng bạn Lê Kim Hên 100.000 đồng Trần Thị Thu Thủy 500.000 đồng bạn Bảo Y 200.000 đồng Nguyễn Thị Ngọc Mai 200.000 đồng ẩn danh với số kết cuối là 095 500 100.000 đồng Lê ờ, Thúy Như hay Như gì là 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Ngọc Quyền 100.000 đồng bạn Nguyễn Thị Kim Lương 200.000 đồng em Ngọc Hân 200.000 đồng bạn bạn Nguyễn Ngọc Ngân 150.000 đồng bạn Huệ uh, ờ, 200.000 đồng bạn Nguyễn bạn Hoàng Nguyễn 100.000 đồng một mạnh thường quân ẩn danh với số điện thoại cuối là với số điện thoại là 0988565306 50.000 đồng Phan Thị Diệu Hiền 100.000 đồng em đào đào 200.000 đồng cuối cùng là bạn Nhung 150.000 đồng thì tổng cái danh sách là 249 mạnh thường quân à, với số tiền là 56 triệu 195 ngàn thì Phước đã bàn giao cho gia đình à, là 46 triệu 195 ngàn như 46 triệu 200 à, thì còn lại 10 triệu thì khi nào gia đình à, em Minh đây à, sửa chữa xong thì Phước sẽ quay trở xuống và tiếp tục cập nhật à, và gửi luôn cái phần còn lại là 10 triệu thì giống như nãy anh đã nói à, không có nói lời nữa thì cô chú anh chị nãy giờ xem clip cũng uh, cũng nghe ha thì, yeah. Dạ. thì nãy giờ đọc danh sách thì chắc cũng hơi lâu à, nếu mà cô chú anh chị nào nghe không kịp thì có thể lên face, ờ, fanpage Phước Cần Thơ hay Facebook Phước à, Nguyễn Thắng Phước để mình xem lại cái danh sách cho nó tiện à cũng hơi mỏi miệng rồi đó cô chú anh chị đọc thì cũng mỏi miệng rồi thôi chắc ờ, phước xin kết thúc clip tại đây nha hơi mỏi miệng rồi và <laughs> cũng không biết nói gì nữa cũng ờ, gửi lời chân thành cảm ơn ờ, quý cô chú anh chị mạnh thường quân nha rồi chúc sức khỏe hai vợ chồng em nha vài bữa nữa sửa xong sửa tới đâu chụp hình báo cho anh hay anh sẽ xuống à, rồi tính tiếp dạ, dạ, rồi ok vậy nha bye bye và hẹn gặp lại cô chú anh chị ạ à.